Thưa quý vị và các bạn, ở Bắc Bộ không khí lạnh đang yếu đi, đồng thời hiệu ứng gió Đông Nam lại được thiết lập, tạo điều kiện đưa hơi ẩm từ biển vào, khiến cho vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ trong sáng sớm nay có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai hay Điện Biên lại chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên độ cao 5.000m, vì thế cũng có mưa, mưa rào, có nơi có rông. Trong ngày thì miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, nền nhiệt dao động từ 21 đến 23 độ. Đồng thời hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ khoảng gần sáng và ngày mai 19 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, khiến cho gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3. Đồng thời mưa rào rải rác sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực. Trời rét Với miền Trung những cơn mưa của không khí lạnh đã giảm hẳn. Trong hôm nay mưa giảm nhanh, cả khu vực mây sẽ giảm dần, trời hứng nắng nhẹ về chiều. Mức nhiệt cao nhất ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho xuống tới Thừa Thiên Huế tăng lên mức từ 22 cho tới 24 độ, trời rét nhẹ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Định có nắng về trưa và chiều, nhiệt độ ngày tăng lên mức từ 25 cho tới 27 độ. Còn từ Khánh Hòa trở xuống tới Bình Thuận, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 27 đến 30 độ. Dự báo sang ngày mai 19 tháng 2 cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên cùng với Nam Bộ, một ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết đẹp, trời không mưa, ngày có nắng nhưng cường độ nắng chưa mạnh. Vì thế nhiệt độ hôm nay ở cả hai khu vực sẽ đều ở ngưỡng vừa phải, dao động trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và từ 32 cho tới 34 độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ khác.